Xin chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các em trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay các bạn ơi, buổi trưa ngày hôm nay, những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia có thể dành chút ít thời gian ngồi lại đây để cùng với chị tìm hiểu và có cho mình những cái cách trả lời câu hỏi đọc hiểu làm sao cố gắng để ăn trọn điểm luôn nhá. Ừ, xin chào chúng mình, xin chào các bạn. Chúng mình đã vào học rồi thì có thể là gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận Và đặc biệt là có thể giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này Vừa là một cách để các bạn lưu lại những bài học cần thiết Và vừa là cách để giúp cho chị có thể đồng hành với nhiều bạn nhỏ trong buổi trưa ngày hôm nay nhá ừ, Xin chào kem, em Ồ rất là nhanh chóng này Chị đã thấy có khoảng hơn 100 bạn vào xem rồi Xin chào các bạn Bây giờ là chúng mình chỉ có ở nhà ăn và học thôi đúng không? <laughs> Rồi, xin chào Lệ, Lệ Quyên, xin chào Minh Kiệt, xin chào các bạn Ừ, Rồi, đồng ý Buổi ngày hôm nay chắc là các bạn nghe giọng chị hơi khác đúng không? Rồi, chị xin tự giới thiệu, chị là Hải Quỳnh và chị đến từ team học văn chị Hiên Ừ, Đối với các bạn nhỏ cấp 2 thì có lẽ là sẽ quen với chị hơn Ờ, trong giai đoạn này thì chị Hiên đang ờ, bận đồng hành cùng với các bạn 2K4 ở trong khóa học 10 ngày Thế nên là chị cố gắng dành chút ít thời gian để đồng hành cùng với chúng mình trong những phần phát trực tiếp trên kênh fanpage này nhá Đồng ý không? Ừ, hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về phần đọc hiểu Chị đoán là phần này sẽ có rất là nhiều bạn đặt mục tiêu là được điểm tối đa, đúng không? Sẽ có rất là nhiều bạn đặt mục tiêu là phần đọc hiểu này cố gắng làm sao được điểm tối đa Thế nên là chị vẫn thấy phần đọc hiểu ấy Nếu như nói là khó thì cũng khó thật Nhưng nói là dễ thì cũng là phần dễ nhất trong bài Đúng không? Bởi vì so tất cả các phần ở trong bài thi của chúng ta Thì phần đọc hiểu là phần duy nhất Phải gọi là phần duy nhất mà có nhiều khả năng nhất để chúng ta được điểm tối đa nhưng mà cũng là phần dễ nhất khiến cho các bạn mất điểm Bởi vì chỉ cần trả lời đúng như trong đáp án thì chúng mình được điểm Và sai cái thôi là mất điểm luôn Đúng không ạ? Không giống với phần nghị luận xã hội hay là phần nghị luận văn học Thì chúng mình chỉ cần diễn đạt chạm được đến với cả ý ở trong đáp án là chúng ta có điểm Nhưng mà phần đọc hiểu đúng là đúng mà sai là sai Đúng không? Đấy, thế thì ở đây trong buổi trưa ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn tập trung vào một cái câu hỏi đọc hiểu ở một mức độ vận dụng đây là những cái câu hỏi mà thường sẽ chiếm từ 0,75 đến 1 điểm trong phần đọc hiểu của chúng mình. Đúng không? Đây các bạn hình dung nhá, phần đọc hiểu của chúng ta thì thường là sẽ có 4 câu đúng không? Sẽ có câu 1 này, câu 2 này, câu 3 này và câu 4 này. Đấy, trong đó trong đó thì thường câu 1 sẽ là cái câu mà ở mức độ nhận biết hoặc thông hiểu thôi Rất là đơn giản thôi, dao động từ 0,5 điểm đúng không? Thường sẽ là những câu mà chúng ta vận dụng những kiến thức tiếng Việt, những cái kiến thức tập làm văn cơ bản kiến thức lý thuyết ví dụ như là phong cách ngôn ngữ này hay là trong đề minh họa thì đây là câu hỏi về thể thơ đúng không gần như cho điểm nên chị đề nghị là tất cả các bạn phải được điểm tối đa câu này nhá đồng ý không ạ tất cả các bạn phải được điểm tối đa câu này giúp cho chị và cũng là giúp cho các bạn nữa thế nên là với câu hỏi này thì hôm nay chị không tập trung ôn nhưng mà các bạn luôn luôn nhớ nhá đọc kỹ đề bài và trả lời đúng trúng đầy đủ cho những câu hỏi này đồng ý chưa nào tiếp tục ạ câu số 2 và câu số 3 thì thường sẽ dao động thường sẽ dao động ở mức độ 0,5, 0,75 hoặc là một điểm sẽ là những cái câu hỏi ở cái mức độ cao hơn là thông hiểu hoặc là vận dụng Đúng không nào? Ví dụ như là câu 2 Đấy Thì thường sẽ là những cái câu mà ở dạng đề Chúng ta sẽ chỉ cần tìm đáp án Ở trong phần đọc hiểu thôi Đúng không ạ? Tìm đáp án ở trong ngữ liệu thôi Kiểu như là những dạng như là Theo tác giả này Đồng ý chưa? Hay là theo văn bản này, hay là theo đoạn trích này, hay là trong đoạn trích này thì cứ nhìn thấy những cái cụm từ như thế là các bạn sẽ đọc thật kỹ cho chị đoạn ngữ liệu nhá và đáp án sẽ nằm trong cái đoạn ngữ liệu ấy thôi. Chúng ta không cần phải đưa ra thêm quan điểm của mình làm gì cả. Một khi đã nhìn thấy cụm từ này, đồng ý với chị chưa? Nhá. Nhớ cho nào, một khi nhìn thấy những cụm từ như là theo tác giả, theo văn bản, trong văn bản hay là theo quan điểm của tác giả Đồng ý không? Thì chúng mình sẽ đọc thật kỹ cho chị phần văn bản Và chắc chắn là câu trả lời nằm ở trong đó Mà chúng mình không cần phải đầu tư thêm ở ờ, cái câu trả lời cũng như là quan điểm của mình ở đấy Bởi vì người ta không hỏi là theo em, người ta hỏi theo tác giả Mục đích là để kiểm tra xem các bạn đọc và có hiểu Có nắm bắt được nội dung ở trong cái đoạn đấy hay không thôi Đồng ý chưa nào? Nhá, và những câu hỏi này cũng dao động từ 0,5 đến 0,75 điểm tùy đề bài. Đồng ý chưa? Đấy, nhưng mà sang đến câu 3 và câu 4 này là cái dạng câu hỏi mà trưa nay chị em mình sẽ tập trung. Nó là dạng câu hỏi ở mức độ vận dụng trong cái ma trận ra đề thi của Bộ Giáo dục ấy. Đó, thì hai câu hỏi này thường sẽ là những dạng câu hỏi như thế nào thì hôm nay chị sẽ thống kê và hướng dẫn các bạn cách trả lời luôn nhá. Đồng ý chưa? Đây, sẽ có rất là nhiều những cái cách ra câu hỏi ở mức độ vận dụng này Nhưng có một điểm chung đó là đó là vận dụng là như thế nào là các bạn vừa phải hiểu được nội dung trong văn bản và vừa đem cái nội dung ấy để trở thành một bài học áp dụng trong cuộc sống của chúng mình kiểu như là vận dụng kiến thức, nội dung được trình bày trong văn bản để áp dụng vào trong cuộc sống ấy trở thành một bài học của chúng ta ấy. Đấy, thì đấy là mức độ vận dụng mà, đúng không? Thì với hai với với cả cái mức độ vận dụng như thế thì chúng ta có những dạng câu hỏi như thế nào? Xin mời các bạn lấy giấy bút ra và ghi lại giúp cho chị nhá. Đồng ý chưa? Ghi lại giúp cho chị. Uhm, không biết là các bạn đã từng bao giờ nghe rằng là những cái câu vận dụng này chúng ta sẽ có phương pháp trả lời và có công thức trả lời chưa? Không biết đã bao giờ chúng mình nghe thấy chưa? Bởi vì chị thấy là đa số chúng ta nghĩ rằng là những cái câu hỏi này này là sẽ không có công thức đâu mà tùy đi thi. À, chúng ta trả lời được như thế nào thì trả lời thôi. Đúng không các bạn? Không biết là có bạn nào chúng ta vẫn giữ một suy nghĩ như thế hay không? Hay là có bạn nào vẫn đang đi kiếm tìm một cách trả lời thật là bài bản, thật là đầy đủ và chi tiết cho dạng này hay không? Đồng ý không ạ? nhá <laughs> Hay là đấy chỉ là cái kinh nghiệm của chị khi đồng hành với các em nhỏ lớp 9 thôi bởi vì chị thấy là các bạn nhỏ lớp 9 thi vào 10 Cái dạng câu hỏi đọc hiểu này cũng xuất hiện rất nhiều Đấy, thế nên là chị có nghiên cứu và có thấy là có một số những cách trả lời như sau Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng này Và lấy đây làm cái khung sườn Đồng ý chưa? Mức độ vận dụng không phải là những câu hỏi mà mỗi bài chúng ta trả lời một kiểu đâu Có khung sườn cả và có cái bí kíp cả đấy nào, sẵn sàng chưa nào? Rồi, ok nhá. Bây giờ chị sẽ thống kê ra một số những cái dạng câu hỏi để các bạn đi thi nếu như bắt gặp cái dạng như thế thì chúng ta áp dụng cách trả lời luôn. Nếu như gọi là công thức thì cũng gần đúng đấy Thế nhưng mà nó không khô cứng như công thức đâu Là một số những cái định hướng của chị nhá Đồng ý chưa nào? Đây, đầu tiên ạ à, Số 1 Là cái dạng mà chị thấy cũng có xuất hiện trong đề minh họa Đó là dạng đề hỏi về bài học Đồng ý chưa nào? Hỏi về bài học Ví dụ như Ui bị ao nét một chút xíu đúng không? Đây, ví dụ nhá Ví dụ những cái dạng câu hỏi Ví dụ như là gì? Uhm, bài học ý nghĩa nhất đối với anh chị được rút ra từ trong văn, văn bản trên là gì? Vì sao? Nhá, dạng bài học ý nghĩa nhất này Đấy, và vì sao này? nhá hay là hay là một cái cách ra câu hỏi khác giống như trong đề thi minh họa ấy đó là nội dung của cái câu thơ trên hoặc là nội dung của một cái quan điểm nào đó trong văn bản có ý nghĩa gì đối với anh chị nhá người ta đưa ra cho chúng mình một quan điểm này đó có thể là một nhận định, đó có thể là một câu thơ, một đoạn thơ Và hỏi xem là ý nghĩa của cái đoạn thơ ấy, ý nghĩa của đoạn văn bản ấy Có ý nghĩa gì đối với chúng ta Đúng không? Ý nghĩa gì đối với anh chị? Đấy, đồng ý chưa? Nhá, tự chung lại nó đều là cái dạng mà hỏi về bài học Thế thì cách trả lời cho dạng này như thế nào? Các bạn có thể đi theo những bước như sau Cách trả lời ạ Thường thì chúng mình sẽ trả lời dạng này dưới dạng đoạn văn đúng không? Ừ, các bạn dưới dạng đoạn văn trả lời đoạn văn cũng được và chị cũng khuyên là chúng mình nên trả lời theo dạng đoạn văn. Thế thì trong đoạn văn đó chúng ta có những câu văn như thế nào? Đây, các bạn có thể trả lời theo cái trình tự như sau nhá. Câu số 1, đây chúng mình trả lời dưới hình thức là đoạn văn này. Thì trong đoạn văn ấy sẽ dao động khoảng từ 5 đến 7 câu. Đồng ý chưa? Thì 5 đến 7 câu đó chúng ta viết những cái gì? Câu số 1 Nhá, câu số 1 này là nếu như ở dạng hỏi về bài học Bài học ý nghĩa nhất Thì các bạn sẽ trả lời luôn cho chị trong vòng một câu là Bài học em rút ra là gì? Trong vòng một câu nhá Đồng ý chưa? À đây chị ghi câu 1 ở đây Đấy, bài học rút ra là gì trong vòng một câu Bởi vì chị lấy cái mục tiêu là Trong những câu hỏi đọc hiểu này Các bạn trả lời đến đâu được điểm đến đấy Nhá, viết đến đâu được điểm đến đấy Đấy là cái mục tiêu mà chị đặt ra Vậy nên rằng chúng ta sẽ tập trung trả lời ngay những cái ý hỏi xuất hiện trong đề bài luôn Thì chưa cần biết là các bạn lý giải đằng sau như thế nào, bàn luận đằng sau như thế nào Nhưng chỉ cần cái bài học này các bạn viết một cách ngắn gọn, xúc tích và đó là một bài học tích cực Thì các bạn đã được 0,25 điểm đầu tiên rồi ạ Đồng ý chưa nào? Nhá, mục tiêu của chị là như thế Và chắc là cũng sẽ có một số bạn cũng đặt mục tiêu giống như chị Đấy là câu hỏi đọc hiểu này này Trả lời đến đâu, được điểm đến đấy Đồng ý chưa? Thì khi người ta hỏi là bài học ý nghĩa nhất đối với anh chị rút ra được từ trong văn bản trên là gì Thì đầu tiên em trả lời luôn bài học Và bài học này em nên viết trong vòng một hoặc là cùng lắm là hai câu thôi nhá Đồng ý không? Và những cái câu đó ấy, sẽ trả lời theo cái cấu trúc đó chính là gì? Bài học ý nghĩa nhất tôi rút ra hoặc là bài học ý nghĩa nhất từ văn bản trên là Và trả lời theo cái cấu trúc là chúng ta nên Hoặc chúng ta hãy Đấy, đây là cái cấu trúc phổ biến nhất và đơn giản nhất để nêu ra bài học Hiểu ý chị không ạ? Nhá, đây là cấu trúc cơ bản nhất và dễ nhất để chúng ta nêu ra một bài học nào đấy bởi vì chị thấy là các bạn hay bị cái tình trạng là hiểu được đấy nhưng không biết viết ra như thế nào, không biết diễn đạt ra làm sao để nói được ra cái bài học của mình, để viết được ra cái bài học của mình đúng không? Thì đây, và sau sau cái cấu trúc câu này, sau những cái từ ngữ này thì các bạn sẽ cộng với những cái động từ mà chúng ta nên làm ở trong cuộc sống, đúng không? Ví dụ như là bài học ý nghĩa nhất tôi rút ra từ văn bản là chúng ta nên có thái độ sống biết cống hiến này Đúng không nào? Hay là chúng ta nên bình tĩnh xem xét mọi việc trước khi đánh giá này, vân vân. Đồng ý chưa? Thì cái bài học của các bạn bao giờ cũng sẽ được nêu ra một cách xúc tích nhất, đầy đủ nhất và ngắn gọn nhất, sẽ không sợ bị dài dòng. Đấy nhá, đối với dạng đề hỏi về bài học, đồng ý chưa? Đấy là câu đầu tiên. Tiếp tục ạ, à, các bạn nêu ra xong bài học rồi và nhớ cho chị nhá, nhớ là đừng cảm thấy sợ hãi đối với những câu hỏi này. Nghĩa là chúng ta đừng hoang mang Bởi vì đây là những câu hỏi mà đáp án rất là mở Thường sẽ là thí sinh đưa ra bài học tích cực và phù hợp Có sự bàn luận thuyết phục Thế là chúng ta có điểm rồi Chứ sẽ không có một cái đáp án cố định nào cho những câu hỏi này cả Nên các bạn thay vì việc sợ rằng là mình trả lời không giống với đáp án ấy Thì hãy tự tin với quan điểm của mình nhá Hãy tự tin với quan điểm và bài học mình rút ra được Chỉ cần là bài học ấy Thứ hai là bài học ấy có liên quan đến văn bản chứ không phải một bài học em bê từ đâu vào, không phải một bài học từ trên trời rơi xuống. Thế là chúng mình có điểm rồi, đúng không? Đấy nhá, nên là câu đầu tiên nêu ra bài học cho chị. Tiếp tục này, tiếp tục. Nêu bài học xong rồi thì chúng ta bắt đầu lý giải nhá. Thì cái phần lý giải này chúng mình sẽ viết lần lượt như sau. Câu số 2 Câu số 2 là chúng mình sẽ chỉ ra sự liên quan giữa bài học với văn bản mà chúng ta được đọc. Đồng ý không? Đã bao giờ chúng mình nghĩ đến cái câu này chưa? Đây nhá, câu số 2 là câu chúng mình chỉ ra sự liên quan. Giữa gì ạ? Giữa bài học mà chúng mình rút ra được với cả à nội dung của văn bản. Uhm, hiểu ý chị không? Tại sao lại cần có câu này? Có câu này là để chúng ta chứng minh rằng đây là một bài học tôi rút ra từ văn bản hoặc đây là cái bài học tôi rút ra từ cái quan điểm ở trong văn bản này đây này chứ không phải là từ trên trời rơi xuống cũng không phải là từ đâu đó tôi bê vào Đấy, bởi vì sao? Bởi vì trong câu hỏi của đề bài sẽ là bài học ý nghĩa nhất đối với anh chị được rút ra từ văn bản trên Hiểu ý chị không? Nhá, bám sát vào từng cái câu hỏi trong đề bài Thì các bạn sẽ có được câu trả lời đầy đủ Nhá, đầy đủ, mạch lạc và chặt chẽ Cái sự chặt chẽ cũng rất là quan trọng với những câu hỏi đọc hiểu Đúng không? Nhá, thế nên câu số 2 này các bạn sẽ chỉ ra sự liên quan giữa bài học chúng ta rút ra được với nội dung của văn bản Theo cái cấu trúc câu như sau ạ Cũng giống như trong văn bản và chúng ta nêu ra cái nội dung có liên quan ở trong văn bản này nhá Đồng ý chưa nào? Câu này ngắn gọn thôi nhá, câu này ngắn gọn thôi. Thế là câu đầu tiên là bài học tôi rút ra từ văn bản chính là chúng ta nên chấm chấm. Đấy, sau rồi câu số 2 cũng giống như trong văn bản trên, nhân vật A, nhân vật B đã như thế này như thế kia. Đồng ý không? Để có sự liên quan với cả bài học chúng ta rút ra sau đó này, sau đó này, chúng ta đến với phần quan trọng nhất trong cái phần lý giải này, đó là câu số câu số 3 và câu số 4 nhá, dao động từ 2 đến 3 câu từ câu số 3 đến câu số 5 là chúng mình sẽ bàn luận về tính đúng đắn của bài học chúng mình rút ra Đồng ý chưa? Bàn luận về tính đúng đắn của bài học chúng mình rút ra Thì phần này các bạn cứ viết như là những cái câu trong phần bàn luận của đoạn văn nghị luận xã hội giúp cho chị Đồng ý không nào? Nhá, đấy, những câu này thì chị không thể nào là là xây dựng cấu trúc cho các bạn được nữa rồi Bởi vì là tùy theo bài học chúng mình viết là gì Thế nhưng ở đây đã gọi là bài học thì nó phải đúng đắn Nên chúng ta sẽ đưa ra những cái sự đúng đắn trong bài học mình rút ra được Và bàn luận về nó trong vòng 2 đến 3 câu Từ câu số 3 đến câu số 5 trong cái đoạn văn mà chúng mình đang viết nhá Đồng ý chưa? Và đây sẽ là phần quan trọng nhất này các bạn lưu ý cho chị Nên là những câu văn này các bạn viết làm sao mạch lạc tránh bị lặp từ và mỗi câu là thể hiện một nội dung chứ đừng viết đi viết lại một nội dung chỉ là diễn đạt khác nhau thì câu trả lời của chúng ta chắc chắn bị lủng củng. Nhớ chưa? Các bạn hiểu ý chị không nào? <laughs> Thật ra là chị đang không đọc được bình luận nào cả luôn ấy Nhưng mà chị nghĩ rằng là với số lượng mắt xem và với những cái phần phản hồi bằng cảm xúc của các bạn như thế này Thì có lẽ là chúng ta cũng nắm bắt được đúng không? Ừ, <laughs> rồi ok chưa? Đấy, phần này là phần quan trọng nhất Thế nhưng mà đã xong chưa? Nếu như chúng mình dừng lại ở phần này thôi thì hình như đoạn văn đang chưa được trọn vẹn cho lắm. Thêm cho chị một câu này nữa nhé. Thêm cho chị một câu ạ. Câu cuối cùng. Sẽ là câu mà chúng ta đưa ra thông điệp. Đấy, tóm lại để cuộc sống này hoặc là để đến gần hơn với thành công thì chúng ta cần đó, kiểu như là khẳng định lại cái bài học mà chúng ta rút ra ấy Nó sẽ gần giống với cả cái câu bên trên Gần giống nhá, gần giống Để chúng ta có được một đoạn văn trọn vẹn Hiểu ý chị không nào? Mở ra một bài học này, chỉ ra sự liên quan này, bàn luận về tính đúng đắn của bài học ấy Và tóm lại thì bây giờ thông điệp tôi rút ra được là Đấy, đấy là cái dạng câu hỏi về bài học ý nghĩa nhất nhá Hiểu ý chị không? Đấy là dạng câu hỏi về bài học ý nghĩa nhất còn tương tự đối với dạng câu hỏi là um, từ nội dung của cái đoạn thơ này thì có ý nghĩa như thế nào đối với anh chị giống như là ở trong đề minh họa của chúng ta ấy thì chúng ta làm như thế nào? Vẫn sẽ là những nội dung cơ bản như thế này Nhưng chúng ta sẽ đảo lại vị trí của các câu một chút xíu nhá Đảo lại vị trí của các câu một chút xíu Đặc biệt ở đây, đây chị gọi đây là dạng số 2 đi nhá. Với dạng số 2 giống như trong đề minh họa thì chúng mình sẽ đảo lại giúp cho chị một chút xíu. Nghĩa là nghĩa là chúng ta sẽ cần có câu đầu tiên, câu 1 hoặc là câu 2, tức nghĩa là từ 1 đến 2 câu để chúng ta à giải thích nội dung của quan điểm Đồng ý chưa nào? Giải thích nội dung của quan điểm Đấy, trong vòng 1 đến 2 câu Nếu như đấy là một câu thơ thì chúng ta sẽ nêu là câu thơ có ý nghĩa là Đấy, hay là trong câu thơ này thì tác giả đã thể hiện nội dung gì, đã khẳng định điều gì Đồng ý chưa? Hay là trong nhận định trên Hoặc là ở đây tác giả đã khẳng định rằng Đó, trong vòng 1 đến 2 câu Nhá, sau đấy, sau đấy thì Thì chúng ta sẽ có một câu tiếp theo Chị gọi đây là câu số 3 đi nhá Tức nghĩa là trong vòng một câu Thì các bạn khẳng định rằng là từ đó khẳng định bài học đấy Nhá cái bài học mà nội dung của quan điểm này nó có ý nghĩa với chúng ta ấy Thì chúng ta sẽ viết trong vòng một câu giúp cho chị uhm, Đồng ý chưa? Viết trong vòng một câu cũng giống như trên này này Đấy, và liên kết với cả câu trên bằng cái chữ là từ đó Từ nối đấy, nhá Từ đó chúng ta có được bài học là Đấy, hoặc là từ đó tôi rút ra bài học là Đồng ý chưa? Khẳng định bài học trong vòng một câu. Và và cuối cùng thì sẽ là giống như bên trên. Đây này, câu số 3, câu số 5 À, từ câu số 3 câu số 5 nghĩa là từ 2 đến 3 câu tiếp theo thì chúng mình sẽ bàn luận về tính đúng đắn của bài học và cuối cùng chốt lại bằng thông điệp nhá. Đồng ý chưa? Đấy. Hiểu ý chị chưa nào? Ừ, đấy là dạng đề mà hỏi về bài học Nghĩa là cái này thì không thể nào chúng ta có được một cái đáp án cụ thể đâu Và các bạn cũng hãy cứ tin tưởng và hãy cứ tự tin rằng là trong đáp án của Bộ Giáo dục Thì cũng sẽ không bắt buộc chúng mình phải trả lời y hệt Hay là phải trả lời đúng theo một cái bài học nhất định nào đấy mỗi văn bản chúng ta đọc và với mỗi cái sự tiếp nhận của chúng ta thì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau và một cách rút ra bài học khác nhau mà đúng không đấy cũng là sự kỳ diệu của văn chương đấy chứ bởi vì là mỗi người đọc với cả cái hành trình tiếp nhận của mình thì sẽ có cho mình những cái cảm xúc và có cho mình những bài học khác nhau nên đáp án của bộ giáo dục cũng không thể nào bắt các bạn là phải viết y hệt theo một bài học nào cả Quan trọng là cái quá trình diễn đạt của các bạn có chặt chẽ, có đầy đủ, có thuyết phục hay không. Hiểu ý chị không ạ? Nhá, hiểu ý chị không nào? Đấy, thế nên là cứ tự tin lên Các em nhỏ lớp 9 lên lớp 10 trả lời đúng theo cấu trúc này được điểm cao rồi Thế nên là các anh chị 2K4 nhá Cứ tự tin như thế Cứ tự tin như thế mà vững bước vào trong kỳ thi đại học, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tới đây thôi Không có gì phải lo lắng hết Đồng ý chưa? Cố gắng lên nhá, cố gắng lên Uhm. <laughs> Rồi, trong lúc mà các bạn sắp rời xa mái trường cấp 3 Sắp sửa bước vào một trang sách mới của cuộc đời Thì có rất là nhiều các em nhỏ cũng lại chuẩn bị bước vào ngôi trường cấp 3 mơ ước rồi đấy Thế nên là mỗi chúng ta vẫn đang nỗ lực trên cái hành trình chinh phục ước mơ của mình Đúng không? Từng ngày, từng ngày, từng chút một Bước những bước nhỏ thôi cũng được Nhưng quan trọng là chúng ta vẫn bước đi nên là chị mong rằng với những phần phát trực tiếp nho nhỏ và với cả cái quá trình nỗ lực của các bạn như thế này ấy thì các bạn sẽ chinh phục được cái mục tiêu của mình nhá. Đặc biệt là sẽ được điểm tối đa phần đọc hiểu. <laughs> Đồng ý không? Ừ. Nào, các bạn ơi, với cả cái dạng đầu tiên chị hướng dẫn như vậy các bạn có hiểu không nào? Nhá, các bạn có hiểu không ạ?